thấm cùng những câu nói hay của Độ Misi, Các bạn cùng nghe và cảm nhận nhé. Anh Độ ơi, nghĩ sao về việc bố mẹ luôn so sánh mình với con nhà người ta? Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Cá nhân anh cũng thế thôi, ngày xưa anh học rốt, anh nghịch với cả lồn, mọi người cũng chê anh là đéo có tương lai và sau này thì mẹ mẹ anh sẽ trở thành thằng này thằng kia, so sánh anh với thằng này thằng nọ, anh đéo quan tâm. Và sau này anh làm, bây giờ anh là thằng anh nói thẳng luôn bây giờ anh là thằng có tiền thế thôi đéo nói gì đéo đếm xỉa gì cả thích nói đéo gì thì nói mình lo được cho mình mình lo được cho gia đình mình mình lo được cho mẹ mình khi mà mẹ mình về già dần rồi con mình lớn lên dần rồi gia đình nó đề huề hạnh phúc có của ăn của để thế là được đéo cần phải trả lời em người ta tự hiểu rồi lúc đấy những người nói em sẽ quay ra tự định em em có tin không đi mẹ mà cuộc sống nó buồn cười vãi lồn như thế có những người ngày xưa đéo coi anh ra một cái gì cả có những người cả chục năm đéo giờ liên lạc thì mẹ mà tự nhiên gọi điện nhắn tin hỏi thăm cứ vẫn trả lời thôi chả làm sao cả vẫn nói chuyện với nhau như bình thường thôi nhưng mà mình vẫn giữ một cái khoảng cách và mình biết được là người ta là con người như thế nào rồi thế là được rồi chứ còn cãi đi cãi lại thì hóa ra mình lại chả bằng người ta à đúng không em ạ có nhiều người ta may mắn à nhầm người ta bất hạnh mới lồn là người ta sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình không có bố hoặc là không có mẹ hoặc là không có bố và cả không có mẹ người ta sinh ra ở vùng núi người ta sinh ra ở đi mẹ mới biết giới hải đảo người ta binh sinh ra trong những cái gia đình thực sự là nghèo và phải lao động chân tay từ đời này qua đời khác em được ban cho một cái cuộc sống đầy đủ chân tay não bộ phát triển đầy đủ và lớn lên được đến lúc này để dùng internet và xem được stream của anh là một cái may mắn và một cái lợi thế hơn rất nhiều người rồi mà bây giờ em lại còn vì cái chuyện tình cảm vì một đứa con gái chưa là cái gì của nhau cả người yêu cũng đéo biết phải hay không vợ thì chắc chắn là đéo phải rồi mà em quên đi hết cả những cái gì mà bố mẹ em đã ban phát cho em cái cuộc sống này đã tặng cho em em hơn rất nhiều người mà bây giờ em nghĩ đến cái chết em nghĩ có thể đáng không éo đáng một tí nào anh tin chắc là bố mẹ em nuôi em lớn đến như thế này tốn bao nhiêu tiền bao nhiêu cơm bao nhiêu gạo để em bố mẹ em biết được là sẽ có một ngày bố mẹ em không còn sức lao động nữa và em sẽ là người dìu bố mẹ em đi hết cái cuộc đời này thế mà địt mẹ mình bây giờ khi mà em đến cái tuổi có sức lao động rồi có học thức rồi và bắt đầu đến cái tuổi đi kiếm tiền rồi thì em lại vì một đứa con gái đéo đâu vào đâu để tự tử em nghĩ địt mẹ em có hợp lý không Em nghĩ có thấy đi mẹ mày thương bố mẹ em không? Nếu câu trả lời của em là đéo ấy thì thôi, anh lại đi mẹ mày bật nhạc khác đây. Em chạy Grab thì có cách nào mua được nhà như anh không ạ? Thế Vinh ơi em định chạy Grab suốt à? À em định chạy Grab cả đời à? Tư duy đừng bao giờ các bạn Đừng bao giờ mình cứ bao giờ nghĩ mãi là mình sẽ là người đi làm thuê Thật như thế không giàu được đâu dám nghĩ dám làm đi các bạn nhưng mà khi nào mình có đủ kinh nghiệm mình hãy làm nhá ờ, có nhiều người xong người ta có vốn thì người ta ra mở một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ xong người ta từ đấy lên tiệm tạp hóa lớn các thứ đấy là tư tưởng người ta làm chủ với các bạn người ta sẽ đi thuê người về làm thuê đấy còn nếu như một cái tư tưởng mình cứ mãi mãi lăn quanh chỉ có đi làm thuê không chạy hết công ty để chạy không nếu như các bạn giỏi các bạn lương cao thì tôi không nói làm gì cả nhưng mà nếu như mà cứ mãi mãi kiểu làm những cái nghề kiểu ấy như thế thì mình phải thay đổi chứ đồng tiền thì càng ngày nó càng mất giá đi đúng không thì mình cứ làm thế lương thế mãi làm sao được cứ một hai năm làm thế thì ở ừ, cũng ok nhưng mà ví dụ 5 năm 10 năm nhìn lại lương mình vẫn như thế thế là mình bị thọt rồi thế là mình phí thời gian rồi còn gì nữa Anh ơi bị bạn bè và người thân bên cạnh mình chơi chó với mình thì phải làm sao ạ? Ờ anh bị bạn bè chơi khăm nhiều lắm nhá ờ đéo hiểu sao tính của anh kiểu đéo gì mà anh mặc kệ à tại vì với anh cái câu trả lời mà mà mà mà đơn giản nhất dành cho những người mà đã từng chơi xấu với mình đấy là sự thành công không nói thật nghe thì nó hơi bị sến một tí thôi nhưng mà Ờ, khi mà em tập trung vào hoàn thiện được tốt cái bản thân của mình ấy, đi làm kiếm tiền sau đó đắp vào người xong rồi sau này mình có nhiều tiền rồi mấy cái thằng chơi đều mình lại tự nhiên quay quay ra lại thích thích chơi với mình ừ nó buồn cười lắm nhưng mà lúc ấy mình có quyền chọn lựa em ạ khi mà mình thành công rồi mình sẽ được chọn lựa xem là à thằng này mình có muốn chơi cùng hay không mình sẽ nhắn tin với nó kiểu như nào là bố mình đéo thích chơi với mày nữa xong em nó đéo nói được gì cả à, chơi thế nó mới gọi là thâm có phải chuyện gì mọi thứ nó sẽ qua đúng em có câu đơn giản lắm đấy là hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó tại vì khi mà em đang ngồi nghĩ về mấy cái chuyện buồn hay là chuyện vui hay là em đang gặm nhấm những cái kỷ niệm ấy thì thời gian nó vẫn trôi rồi dần dần thời gian nó sẽ làm tất cả mọi thứ em sẽ quên đi nỗi đau em sẽ quên đi niềm vui em sẽ quên mặt một số người em sẽ quên một số mối quan hệ ờ xong rồi em sẽ tiếp tục sống thế thôi nên là cứ từ từ em nhé đừng vội vàng quá làm gì đừng oan oại quá làm gì thực ra là nếu như mà nói về ước mơ ấy, thì ai cũng có hồi bé khi mà các bạn sinh ra các bạn sẽ ước mơ là con là bác sĩ con là công an con là phi công con là trộm chó ví dụ như thế nhưng mà sau này lớn lên những ước mơ nó có thành hiện thực không không đéo đừng vẽ ra một cái giấc mơ nào cả các bạn ạ còn nếu như hỏi là khi mà mình về già mình muốn được như thế nào ấy thì tôi chỉ muốn là định mệnh khi mà về già rồi tôi sống được đến lúc 70 tuổi xong rồi tôi được nhìn con cái tôi nó lớn lên sau đấy là ừ, nó công an việc làm ổn định và nó nên người thế thôi chứ còn tôi thì đéo nào cũng được tại vì đéo phải tự tin về cách sống đâu nhưng mà tôi nghĩ là nếu như theo cái kiểu sống của tôi thì về già tôi nghĩ là tôi cũng sẽ có rất là nhiều bạn nhiều bạn bè vẫn còn chơi với tôi vẫn còn có người hỏi thăm vẫn còn có người chơi cùng vẫn còn có người hàn huyên đánh cờ ngâm thơ rồi là ừ, thuốc lá cuốn hay là gì gì đấy tôi nghĩ là như thế nên là cái mong ước ừ, chắc là lớn nhất là sau này chỉ có gia đình nó êm ấm là con cái thành đạt thế là được rồi đéo cần thành đạt đâu định mẹ chỉ cần có nên người là định mẹ đã làm mừng lắm rồi anh ơi anh độ em bất lực với cuộc sống không tại sao lại bất lực với cuộc sống hả tại sao lại bất lực với cuộc sống anh thấy ở ngoài kia còn có nhiều người sinh ra còn không có bố không có mẹ có người không có cả bố cả mẹ có người còn đang ở trong cô nhi viện có người còn bị tàn tật có người còn thiếu tay thiếu chân người ta vẫn sống và người ta vẫn vẫn vẫn lạc quan vẫn bình thường mà tại sao em lại mất niềm tin vào cuộc sống đấy nhở buồn cười vậy hay đang gặp khó khăn gì khó khăn thì ai chả gặp em nhưng mà em có bao giờ chơi game không em có giờ chơi game online không em có giờ chơi những cái game kỳ level không em có nhận ra một điều đấy là khi mà mình đánh những cái con quái mà nó vượt cấp mình ấy mình sẽ lên level nhanh hơn không cuộc sống nó cũng thế đấy nếu như em gặp mấy cái khó khăn thì nó càng lớn thì em lại càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn em càng lên level nhanh hơn thế thôi em càng trưởng thành hơn nghĩ thế đi cho tích cực đi chứ còn khó khăn thì ai chả khó khăn bế tắc thì ai chả khó bế tắc các bạn là người xem tôi mấy năm nay rồi các bạn nhìn thấy không tôi trải qua bao nhiêu thứ rồi uh, đợt vừa rồi là cái đợt khủng hoảng lớn nhất với cá nhân tôi với cả với gia đình tôi luôn đấy tôi vẫn vượt qua đấy thôi tôi vẫn ngồi đây với các bạn đấy thôi tôi vẫn nói chuyện với các bạn tôi vẫn vui vẻ hàng ngày đấy thôi mặc dù có người không xem tôi có người bỏ tôi mà đi có người cảm thấy tôi nhạt nhẽo hay có người nghĩ là tôi tôi bây giờ không còn là tôi nữa tôi mất chất rồi tôi vẫn làm đấy thôi và các bạn vẫn có ngồi xem tôi chúng ta vẫn vui vẻ nhau hàng tối có cái gì đâu đúng không thế đơn giản nghĩ như thế cho tích cực đi Anh ơi em và người yêu cũ từng nói những câu nặng lời với nhau Nhưng em muốn quay lại thì có nên không ạ à, Thực ra là ai cũng có sai lầm cả em ạ Nhưng mà anh nghĩ là phụ nữ người ta cũng có một cái suy nghĩ anh thấy là đúng Đấy là khi mà người đàn ông đã đối xử tệ với mình trong những cái hành động hay là những cái lời nói gì thì chả có lý do gì người ta không đối thể xử, xử tệ với mình lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư lần thứ n cả anh gặp rất là nhiều bạn nữ anh nói chuyện với rất là nhiều bạn anh tâm sự rất nhiều về cái vấn đề chuyện tình cảm cá nhân của các bạn đấy và trong đầu các bạn ấy luôn có một cái nỗi ám ảnh đấy là những cái câu chuyện cũ mà người yêu mình đã mang lại cho mình mà có diễn ra trong tương lai hay không và có sai lầm khi cưới những người như thế hay không tại vì khi đang yêu thì người ta sẽ có rất nhiều lựa chọn cái việc mà quay đầu khi yêu là chuyện rất là bình thường nhưng mà cái khi mà uh, đã lấy nhau rồi và đã có con rồi ấy, thì cái trách nhiệm và cái gánh nặng người phụ nữ sẽ lớn hơn rất là nhiều cái chuyện nó là như thế các bạn ạ nên là có quay lại hay không thì bản thân em em sẽ tự trả lời được thôi nhưng mà em có dám khẳng định là cái câu chuyện này nó sẽ không xảy ra lần thứ hai không anh chắc chắn em sẽ trả lời là không đéo bao giờ mà nó là bản chất của con người thì nó đéo thay đổi được à, cảm giận bất khôn mà